Xin chào các bạn đang theo dõi kênh à, video của xe điện motor điện Video hôm nay xin à, giới thiệu đến các bạn một cái siêu phẩm máy rông sen Động cơ 250 phân khối Và tích hợp liền hộp số Đấy. Máy này thì à, sử dụng két nước quạt mát như bình thường thôi Giống như những dòng máy 175 ấy Nhưng mà nó là dòng máy Nó tích hợp sẵn cả số làm tạ vào đây năm bảy tạ và đây giống như những cái à, à, động cơ à, các bạn làm cái này có thể phù hợp với lại chế động cơ xe ô tô xe chở hàng rất là phù hợp và nó rất là khỏe 250 phân khối nó là của hãng Dong Sen các bạn nhé hàng nội địa Trung Quốc ấy. rất là tốt những cái dòng máy như Yang Sinh hay là à, à, là không thể bằng những cái dòng này được ở trong bên Trung Quốc ấy, thì những cái dòng máy như Lifan này, dòng Seng này là những cái dòng máy đứng đầu trong những cái hàng chất lượng đấy. Đây. Thì à, nó cũng à, sử dụng dây số cần số như kiểu dòng xe 5 tạ thôi. đấy thì mình sang bằng tay nó rất là chặt cho nên là nó cũng <coughs> nó không tiện một tay làm đây là cái đầu à, trục các đăng của nó này cái dòng này thì à, nó là hàng công ty cho nên chất lượng à, rất là đảm bảo có mã vạch này đấy đây này mã vạch này mã QR này còn đây là QC là kiểm tra chất lượng này sau nào bạn nào làm việc kiểm tra chất lượng này đều biết về test về chất lượng là QC08 này đây cũng là tem kiểm tra chất lượng này QC022 này đây là dòng động cơ nội địa bên Trung Quốc nhé hàng nội địa Trung Quốc cho nên là cái chữ bình thường là à, đối với hàng xuất khẩu nước ngoài thì là nó ghi chữ Jongseng thế còn hàng bên Trung Quốc thì nó ghi những cái dòng à, à, ừ, của chữ Trung Quốc thôi Đấy, đây là máy côn tay nhé đây đây đây đây là cái biểu tượng của hàng rau sen này Đấy. đây là tem chống hàng giả này Đấy, đây là những cái lòng nước để cho các bạn là à, chạy dây à, làm mát bằng nước này. Đấy thì à, máy có củ đề các bạn nhé máy này thì à, đi à, kèm theo là một bộ kết nước quạt mát bộ chế còn lại những thứ khác thì các bạn là phải mua thêm dây cần mô pin IC bộ dây điện các thứ là các bạn mua thêm nói chung là nếu cần thì à, mình sẽ báo giá cho các bạn là báo giá nguyên cái cục máy này thôi còn tất cả những cái khác ấy các bạn mua thêm thì mình sẽ tính thêm đây là động cơ 250 các bạn nhé đấy mình xin à, nhắc lại là động cơ 250 côn tay à, tích hợp sẵn số có tiến lùi luôn các bạn mua cái này là chỉ việc dùng thôi không cần phải à, à, thêm hộp số nữa à, nếu như kết hợp với số mạnh ở trên cầu nữa thì nó sẽ khỏe hơn còn à, nếu các bạn làm xe chạy chơi ấy, thì à, chỉ cần như thế này là khỏe rồi Đấy, máy thì à, có cân nặng à, và các cái kích thước thì mình sẽ à, để trong cái à, phần à, cuối video cho các bạn xem đây em à, đo kích thước này chiều cao của máy là 45 này chiều dài tổng thể của nó là 60 à, cm này đấy máy này rất là to các bạn nhá kể cả những hộp số này rất là to này. hộp số này có chiều cao là 26 cm này. Đấy. chiều à, bề ngang của cái thân máy này bề ngang của thân máy là 35 cm à, mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm thì à, xin vui lòng liên hệ 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình